chào bà con Xin chúc bà con ngày mới tốt lành Sau đây là cập nhật giá tiêu Giá cà phê và giá lúa gạo hôm nay ngày 1 tháng 2 năm 2023 Trước hết là giá tiêu thì uh, thị trường nội địa điều chỉnh tăng 500 đồng ký tại các vùng trồng trọng điểm Cụ thể tại Bà Rịa Vũng Tàu Giá tiêu ở mức 58.500 đồng kg tăng 500 đồng kg Tại Bình Phước, Đồng Nai Giá là 58.000 đồng trên kg tăng 500 đồng trên kg Tại khu vực Tây Nguyên à, có tăng đấy tại Gia Lai giá là mức 56.000 à, đồng trên kg tại Đắk lắc Đắk Nông giá tiêu hôm nay ở mức là 57.000 đồng trên kg giá này tương đối phấn khởi <clears throat> tiếp theo đây là giá cà phê giá cà phê có à, giảm 300 đồng kg tại tỉnh Lâm Đồng thì à, thương lái thu mua mức là 41.800 đồng đến 41.900 đồng trên kg còn tại à, tỉnh Con Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai giá là 42.500 đồng trên kg tiếp theo cập nhật tình hình giá gạo hôm nay ngày 1 tháng 2 tại đây, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long giá chuẩn lại tiếp tục đi ngang cụ thể tại An Giang lúa OE18 đang ở à, mức giá là 6.800 đồng đến 6.900 đồng trên kg OM e 5451 giá 6.800 đồng đến 7.000 đồng trên kg E28 giá 7.000 đồng đến 7.300 đồng trên kg Đăng Hòa Chính giá 6.900 đồng đến 7.200 đồng trên kg khô Long An 9.000 đến 9.200 đồng trên kg khô An Giang giá là 8.400 đến 8.600 đồng trên kg Lúa Nhật 7.800 đồng đến 7.900 đồng trên kg Lúa IR504 giá 6.200 đồng đến 6.300 đồng trên kg Nàng hoa chính giá 6.600 đồng đến 6.800 đồng trên kg Lúa IR504 giá 6.500 đồng trên kg, nếp tươi An Giang giá 7.000 đến 7.200 đồng trên kg, nếp Long An tươi 7.850 đồng đến 8.000 đồng trên kg. Với mặt hàng gạo thì sao? Giá gạo nguyên liệu đang hiện đang ở mức là 9.300 đồng đến 9.400 đồng trên kg, gạo thành phẩm giá 10.000 đến 10.100 đồng trên kg. Tương tự mặt hàng phụ phẩm cũng đi ngang hiện ra tấm ở mức 9.300 đồng trên kg, cám khô ở mức 8.100 đồng đến 8.200 đồng kg và trên lẻ giá gạo thường là 11.500 đồng đến 12.500 đồng trên kg gạo thơm jasmine 15.000 đến 16.000 đồng trên kg gạo sóc thường 14.000 đồng trên kg nếp ruột 14.000 đến 15.000 đồng nàng nhiên 20.000 đồng gạo thơm thái hạt dài 18 đến 19.000 đồng hương lai 19.000 đồng gạo trắng thông dụng 14.000 đồng nàng hoa 17.500 đồng sắp thái 18.000 đồng gạo thơm đại lộc 20.000 đồng ở Nhật 20.000 đồng và cám khâu từ 7.000 đến 8.000 đồng trên kg trên đây là cập nhật bản tin giá hồ tiêu và cà phê ờ, cùng với giá lúa gạo hôm nay ngày 1 tháng 2 Đến đây hết, kính chúc bà con nhiều sức khỏe à, Mua mê băng đất à, ờ, tất cả Tạm biệt bà con, hẹn gặp lại bà con trong clip sau nha